Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật cấm tất cả các sản phẩm từ Tân Cương. Thượng viện Hoa Kỳ hôm 14 tháng 7 đã thông qua dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Đây là nỗ lực mới nhất của Washington để trừng phạt Bắc Kinh vì các điều quan chức Hoa Kỳ nói là một cuộc diệt chủng đang diễn ra đối với người Uyghur và các nhóm Hồi giáo khác. Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức đối với người Uyghur sẽ tạo ra một giả định có thể bác bỏ khi cho rằng hàng hóa được sản xuất ở Tân Cương được làm bằng lao động cưỡng bức và do đó bị cấm theo đạo luật thuế quan năm 1930, trừ khi có chứng nhận khác của cơ quan chức năng Hoa Kỳ. Được thông qua với sự nhất trí cao, dự luật lưỡng đảng này sẽ giảm bớt gánh nặng phải chứng minh cho các nhà nhập khẩu luật lệ hiện hành cấm hàng hóa có bằng chứng hợp lý về việc cưỡng bức lao động. Dự luật cũng phải được thông qua Hạ viện trước khi nó có thể được gửi đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật, không rõ ngay lập tức là điều đó có thể xảy ra khi nào. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, người đã giới thiệu dự luật với Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ Jeff Merkley, đã kêu gọi Hạ viện hành động nhanh chóng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc báo hiệu thúc đẩy vụ Tân Cương mà không cần Trung Quốc đồng ý. Người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có thể lưu lại những phát hiện của riêng bà về hoàn cảnh của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, ngay cả khi không được sự chào đón của Trung Quốc cho chuyến thăm. Reuters dẫn lời các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao phương Tây nói, giữa những dấu hiệu cho thấy bà đã mất dần kiên nhẫn. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm thứ Hai nói Bà hy vọng có thể đồng ý với các điều khoản cho chuyến thăm Trung Quốc được mong đợi từ lâu trong năm nay để xem xét các cáo buộc về tình trạng giam giữ hàng loạt, tra tấn và cưỡng bức lao động. Bắc Kinh phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác, mô tả các trại ở vùng viễn Tây chỉ là cơ sở huấn nghiệp nhằm chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Hôm thứ Ba, Canada đã dẫn đầu nhóm kỷ lục 45 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy Trung Quốc cho phép bà Bachelet tiếp cận ngay với Tân Cương để có thể đánh giá trực tiếp. Trung Quốc bác bỏ điều này và xem đây là một sự can thiệp do động cơ chính trị. Nước này nói họ hoan nghênh chuyến thăm của bà Bachelet, nhưng chuyến đi chỉ nên tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi và hợp tác hơn là một cuộc điều tra dựa trên cái gọi là giả định phạm tội. Bà Bachelet sau đó đã gợi ý cho Hội đồng Nhân quyền rằng bà có các lựa chọn khác – trong khi vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán với Trung Quốc trong chuyến thăm đã được đề xuất thực hiện từ tháng 9 năm 2018. Trong khi chờ đợi, văn phòng tiếp tục phân tích và đánh giá sâu hơn các mô hình vi phạm nhân quyền bị cáo buộc ở Tân Cương, Reuters dẫn lời bà cho biết hôm thứ Ba. Bà Bachelet có quyền thu thập từ xa lời khai của các vụ lạm dụng mà không cần sự ủy quyền của hội đồng hoặc lời mời từ quốc gia liên quan bà và một người tiền nhiệm đã khởi xướng các cuộc điều tra như vậy về các vụ giết người của lực lượng an ninh ở Venezuela và vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir và Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Không có đánh giá chính thức của Liên Hiệp Quốc về những gì đang xảy ra ở Tân Cương và chúng ta cần điều đó giữa sự phủ nhận của Bắc Kinh. Reuters dẫn lời bà Kenneth Roth, người đứng đầu tổ chức theo dõi nhân quyền, nói với các phóng viên vào tuần trước. Tổ chức theo dõi nhân quyền và Tổ chức Ân xá quốc tế năm nay đã ghi lại những sự việc mà họ nói có thể cấu thành tội ác chống nhân loại đang được thực hiện ở Tân Cương. Sarah Brooks, chuyên gia về Trung Quốc tại Dịch vụ Nhân quyền Quốc tế nói, việc còn lại là để cao ủy Bachelet thúc đẩy, sự hợp tác của Trung Quốc không thể bị diễn giải sai như là một điều kiện tiên quyết để thực hiện công việc của bà ấy. Mỹ thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì dính đến Tân Cường. Chính quyền Biden hôm 9 tháng 7 đã đưa thêm 14 công ty Trung Quốc và các tổ chức khác vào danh sách đen kinh tế do các cáo buộc vi phạm nhân quyền và giám sát công nghệ cao ở Tân Cường, theo Reuters. Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói với các công ty này đã dính líu đến những vi phạm và lạm dụng nhân quyền trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp giam giữ hàng loạt và giám sát công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và các thành viên khác của các nhóm thiểu số Hồi giáo tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bắc Kinh phủ nhận các cáo buộc lạm dụng. Trước đó vào chiều 8 tháng 7, Reuters cho biết các công ty và tổ chức Trung Quốc mới được đưa thêm vào danh sách đen có Học viện Điện tử và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Công ty Công nghệ Thông tin, Xinjiang Liên 2, Transi, công ty công nghệ thông tin Cobber Thẩm Quyến, công ty thông tin Thuyền Buồm Tân Cương, công nghệ thông tin Jelling Centron Bắc Kinh, công ty công nghệ tình báo Hoan Thai Thẩm Quyến và công ty về hệ thống an ninh Sendu Siwu. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết tổng cộng đã bổ sung 34 thực thể, bao gồm một số từ Nga và Iran, và 5 thực thể khác hỗ trợ trực tiếp cho các chương trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc liên quan đến laser và hệ thống quản lý chiến đấu. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo nói trong một tuyên bố rằng Bộ Thương mại vẫn cam kết kiên quyết thực hiện hành động mạnh mẽ, dứt khoát nhằm vào các thực thể đang cho phép vi phạm nhân quyền xảy ra ở Tân Cương, hoặc sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để thúc đẩy các nỗ lực hiện đại hóa quân đội đang gây ra bất ổn của Trung Quốc. Danh sách đen của Hoa Kỳ cũng bao gồm 8 tổ chức hỗ trợ xuất khẩu các mặt hàng của Mỹ sang Iran và 6 tổ chức liên quan đến việc mua sắm các linh kiện điện tử có xuất xứ từ Hoa Kỳ, có thể là để thúc đẩy các chương trình quân sự của Nga. Động thái mới theo sau quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào tháng trước về việc đưa thêm 5 công ty và các thực thể khác của Trung Quốc vào danh sách đen vì các cáo buộc lao động cưỡng bức ở khu vực viễn Tây Trung Quốc. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc diệt chủng và cưỡng bức lao động ở Tân Cương và nói rằng các chính sách của họ là cần thiết để tiêu diệt những kẻ ly khai và cực đoan tôn giáo. Những kẻ âm mưu, tấn công và khuấy động căng thẳng giữa người Duy Ngô Nhĩ, chủ yếu theo đạo Hồi và người Hán, nhóm dân lớn nhất của Trung Quốc. Phía Trung Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc và bác bỏ các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói hôm 9 tháng 7. Hành động mới nhất cho thấy nỗ lực của Tổng thống Joe Biden trong việc gây sức ép với Trung Quốc về tình trạng mà chính quyền ông cho rằng đang làm cho vi phạm nhân quyền trầm trọng hơn đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ nhằm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc có liên quan đến cáo buộc về hoạt động giám sát công nghệ cao ở Tân Cương. Vào năm 2019, chính quyền Trump cũng đã đưa thêm một số công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế của mình vì cách đối xử với người thiểu số Hồi giáo. Bộ Thương mại dưới thời Tổng thống Trump đã nhằm mục tiêu vào 20 cơ quan công an Trung Quốc và 8 công ty, bao gồm công ty giám sát qua video Hillvision, cũng như các nhà công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nhận dạng khuôn mặt là Sensor Times Group và McVie Technology. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Mỹ thêm 14 công ty Trung Quốc vào danh sách đen kinh tế vì dính đến Tân Cương